Chào mừng các bạn quay lại với ờ, chương trình video thứ hai của Duy Nguyễn về xe mạc và những kinh nghiệm sống, những cái kiến thức cuộc đời mà người có tiền mới có. Không cái này nó tập anh không được gì đâu, được nó thẳng các bạn. Bây giờ ờ, anh mới phát hiện ra được cái ờ, xe vỏ xe qua là Goodyear luôn á. Chứ con trước đó là Michelin. Đó, giờ chơi Goodyear, con nào tốt hơn nào ta. Rồi hôm nay là Duy Nguyễn sẽ làm một cái video về những cái loại giấy tờ xe ra đường các bạn bắt buộc phải có và ưu thế lợi thế của những loại giấy tờ đó là gì yes. nha các bạn rồi xin mời các bạn xem giấy tờ của tôi tôi không bao giờ cho bạn coi giấy tờ của người ta hết á cái à, tờ giấy quyền lực của gì đây nhưng mà trước khi mà nói cái vấn đề này thì à, Duy cũng rất là bực mình mà Nó rất là bực mình khi mà chạy xe ngoài đường mà phải mang qua ra quá nhiều giấy tờ Cái điều đó là nó cảm thấy rất là rất là Ê, Còn cái bằng lái nữa Thôi cái bằng lái đương nhiên là có rồi nha các bạn Tức là cái bằng lái nó không đi theo xe Mà bằng lái là bằng lái của mình còn này là giấy tờ là giấy tờ đi theo xe ok cái bằng lái chắc chắn là phải có bằng lái xấu quắc không có gì xấu hết đó, cái bằng lái nó vàng khè mà nó nhỏ nhỏ vậy nè bằng lái quốc tế nó thì, thì nó, nó bằng lái quốc tế là màu xanh nói chung là, là anh đi mỹ mà cái chuyện mà lái quốc tế là phải đổi những đó là chuyện bình thường nhưng mà ý đó là cái video này không phải là trọng tâm là cái bằng lái mà trọng tâm là những cái loại giấy tờ theo xe mà chúng ta phải có mà khi mà các bạn coi video này những loại giấy tờ theo xe này bạn thấy cũng khổ lắm bạn quá nhiều giấy tờ bằng thiếu một món thì bằng mệt á lắm bởi vì duy nguyễn không biết là chừng nào việt nam mình mới chuyển đổi công nghệ số đúng không chuyển đổi công nghệ số là giờ một giấy thôi đó là cái driver license cái driver license là cái bằng lái xe khi mà tôi tôi chạy xe ngoài đường tôi gặp bất kỳ vấn đề gì tôi chỉ cần đưa cái driver license cho công an thôi công an lấy dùng mã qr quét quét hay là bấm bấm tích tích hay lót lướt gì nhập cái tính gì đó thì sẽ ra thông tin profile của duy nguyễn tức là thông thông tin profile à duy nguyễn sở hữu bao nhiêu cái xe wow à, sổ bao nhiêu cái xe chứ phải một cái nha sổ bao nhiêu cái xe rồi cái xe này nó, nó mua bao nhiêu là bảo hiểm rồi cái xe này nó hết hạn đăng kiểm hay chưa đó công nghệ nó phải là như vậy đó, thì Duy Nguyễn chờ một cái ngày đó không biết chừng nào còn tất nhiên hiện tại bây giờ á thì khi mà Duy Nguyễn đi xe ngoài đường á thì vẫn à, cầm đóng giấy tờ để bỏ trong cái hộp thôi à, bỏ trong cái hộp nhiều khi xui xui nó hết hạn cũng 12 không hay đó nha các bạn mà hết hạn cái hết hạn thường xuyên nhất là gì bảo hiểm với cái đăng kiểm cái đăng kiểm là gì bạn cái đăng kiểm là cái đăng kiểm đường bộ đó bạn nhìn trên đầu xe nè nó có hai cái tàu bùa đó đó là cái đăng kiểm đây biên lai like thu phí đường bộ báo giá luôn chụp đi cho bạn biết thu phí nhiều có yêu nước không 3 triệu wow. 3 triệu không biên lai like thu phí đường bộ 3 triệu nha các bạn cái này theo xe hay theo không xe ta nè công ty đàng hoàng nha bạn không công ty đàng hoàng xe tôi đứng tên công ty tôi nói tôi đứng tên công ty à chứ không bao giờ tôi đứng tên cá nhân cái xe hết á không hợp lý dân làm ăn mà đó rồi đây gì đây cái này là việc phát hành hóa đơn điện tử gì vậy kiểm định à kiểm định ba trăm tư kiểm định là ba trăm tư mà khi kiểm định đóng phí luôn mà vậy là cái xe này chắc nó không bị phạt nguội ha nếu mà phạt nguội ra kiểm định chắc hốt luôn gì đúng không mày <laughs> ờ thật sự cuộc đời với chưa giờ đi kiểm định đó mà mình mua xe chứ mình xe mình ta đi kiểm định không à mình chỉ biết chơi chơi thôi thì à, bây giờ là bốn loại giấy tờ nha bốn loại giấy tờ công an chắc chắn sẽ hỏi bạn đầu tiên là cái tờ phiếu kiểm định nè à, cái kiểm định là cái này nó sẽ có ngày khi mà xe mới được năm hai ba khi xe mới được hai năm hay gì đó rồi xe cũ cũ từ từ nó còn ờ, năm gửi hay đó đại đội không rõ mà biết là cái tờ kiểm định này tức là cái kiểm định để làm gì là xác định cái xe bạn nó chạy ra ngoài đường nó phải lưu thông nó phải đủ tiêu chuẩn về mặt khí thải về mặt phanh phánh rồi tất cả mọi thứ đều chạy ok không có đụng người không bị sụp tắt máy giữa chừng gì dặn vậy nhưng mà nói về kiểm định Di Nguyễn cũng rất là ngạc nhiên tại sao Di Nguyễn ra đường thấy rất là nhiều xe nằm đường đúng không bạn cái gì cái cái cái, cái gì nó cũng phải có lý do của nó hết á nếu mà xe kiểm định tốt tại sao mà tôi đi chạy xe vào đường quốc lộ một á một cái một cái một cái tôi thật sự mình nói là mình chưa thấy nước nào giống nước mình đó thì nó hơi vô lý tức là những nước giàu hơn nước mình nha nó không có cái hiện tượng mà cái xe mà nó chạy ra ngoài đường quốc lộ 1 xong rồi nó dựng cái đầu nó lên nó đi ăn cơm hay đi đâu đó không biết nữa đậu đó đèn nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy kẹt xe cái nồi kệ tôi bay nó ngộ lắm bạn nó kỳ lắm bạn không bao giờ có hết á đó mình đi ra nước ngoài á mình thấy á, những cái xe đó tao nói là muốn ăn thì la lăng lăng như bếp mà muốn chết thì lết vô hòm nó muốn nó muốn bị gì bị á thì nó nằm trong cái len cái len mà len mà đường cao tốc nó có đó bạn cái len cấp cứu á cái len mà len nó trong không cho chạy đó nó vô đó nó nằm rồi nó muốn sửa thì nó sửa hay nó cẩu gì nó cẩu đằng này nó quất đường có hai len nó quất luôn len nằm đóng mà không phải một chiếc mà là nhiều chiếc xong rồi cái cứ nói là ừ, xe chắc xe bị hư xe tải gì nữa dựng cái đầu lên sửa sửa biết sửa cái gì nữa ủa vậy xe, đi kiểm định sao kỳ vậy <laughs> đó rồi xong thêm cái nữa có những chiếc xe mà khói nó bay một mịt trời luôn trời ơi ở cái cầu lò gốm hồi kỳ trước chi thấy cầu lò gốm chiếc xe bớt hay chiếc xe gì đó nó chạy nó lên nó lên dốc các bạn khói nó bay dụ như trái nhà gì đó nó bay mịt trời mịt luôn nó cũng chả hiểu thật sự cái điều đó làm gì rất là nguy hiểm cho môi trường nó thể hiện một cái gì đó nó còn thấp đó thật sự là vậy đó là về kiểm định rồi kiểm định là phải có nha các bạn một tờ để đây chân chân chân, chân hồi quên rồi rồi bây giờ tới à, hai hai loại bảo hiểm đây bảo, bảo hiểm nhà giàu với bảo hiểm nhà nghèo <laughs> đó, bảo hiểm nhà giàu là bảo hiểm mà mấy chục triệu đó bạn bảo hiểm đó không bắt buộc nha bạn nhưng mà văn minh chạy xe phải có bảo hiểm đó còn còn nếu mà không thích mua bảo hiểm đó, đó thì chạy xe đụng người ta phải có tiền đền đó là văn minh chứ một cái điều mà di Nguyễn cảm thấy ở Việt Nam này nó cũng hơi bị méo méo một chỗ đó là một đống người chạy xe không có bảo hiểm đó bạn ra đường mà đụng người ta xong bạn vậy <laughs> khổ lắm nhờ em vợ đẹp con đau em khổ là em làm em làm này làm kia em có tiền anh ơi không có tiền sao chạy họ báo cáo chồn với ba không có tiền ba chạy ba chạy over mai luôn đó xong rồi ba chạy lấn lên ba chạy lặng lắm mà đụng vô người ta cái bon rồi xong rồi ba không có tiền mà chưa kể cái đó còn đỡ nha xong rồi xuống xe đóng cầm đùng cầm ba ton cái ê chạy xe đi đứng cái gì vậy đứng cái gì vậy em nó kỳ lắm mà nó cũng là một cái gì đó nó không được đẹp lắm trong xã hội đúng không nên nên quan điểm của Duy Nguyễn ở chỗ á bây giờ nói về bảo hiểm nhà giàu là cái bảo hiểm mà thân vỏ này nọ kia thứ đền xe cho người ta đó là cái bảo hiểm đó mình nếu mình không mua bà có quyền tao giàu quá tao không mua giờ tao ra đường tao đâm cục đèn cái xe tao mất 1 tỷ tao bỏ tiền tao sửa khỏe ai nói gì đâu hoặc là tao, tao lỡ đụng xe này tao mua mà con mới luôn đó là khỏe đúng không bạn chứ bây giờ ví dụ như giờ Duy Nguyễn chảnh lên Duy Nguyễn không mua không mua bảo hiểm uh, uh, hai chiều thân vỏ cho con này xong rồi Duy Nguyễn quay Nguyễn búp này bùm cái nó móc cái đầu 200 triệu rồi đó tại sao rồi đó là sao thằng kia thằng kia nó chịu không đúng không nên cái đó là cái mà thật sự nó cũng nói trong trong một xã hội này khi mà bạn tai nạn rồi bạn thấy nó kỳ lắm mà tất nhiên là cái đó là cái vấn đề lớn của xã hội mình không thể nào mình thay đổi được mình chỉ làm cá nhân thôi còn kia là còn kia là quá trời bao nhiêu con người mỗi người, người ta sẽ có lý do của riêng mình nhưng mà cho dù lý do thì chăng nữa nó cũng rất là méo mó và rất là kỳ Rồi, ờ, mang ra cảnh người này năn nỉ người kia người kia năn nỉ người nọ để làm gì cái xã hội văn minh là sao là hai xe đụng nhau hai chủ xuống quán cà phê ngồi nhau rồi ờ, ờ, tập gym thhl hả được để tao không tập đó mày tập cái nhóm nào bình tân rồi, xào quá tao quận bảy rồi hàng bảo hiểm kia tự lõi nhau tao ký tên thôi theo các bạn nghĩ là những cái điều Duy Nguyễn nói ở trên hành tinh xanh này có xã hội nào có hay không hả mà các bạn có thích cuộc sống như vậy hay không đó đó là điều mà dương nguyễn nói về bảo hiểm nhà giàu á còn bảo hiểm nhà nghèo cái bảo hiểm nhà nghèo là bảo hiểm uh, uh, bắt buộc nha các bạn bảo hiểm nhà nghèo á thì nó có mấy chục mấy trăm ngàn thôi cái xe này bảo hiểm nhà nghèo nó có mấy trăm ngàn cái bảo hiểm nhà nghèo là bảo hiểm dân sự bắt buộc ví dụ cái trường hợp đó bạn chạy bạn bạn chạy ra đường bằng lỡ mà đụng thú cưng mình chỉ dám nói thú cưng thôi thì bạn đền thú cưng đó 100 triệu tối đa wow. nhưng mà không biết ngân hàng bảo hiểm nó chịu không nha trên lý thuyết là như vậy đó tức là cái bảo hiểm đó khi mà bạn ra đường bạn gây tai nạn cho người ta thì cái bảo hiểm nó lấy tiền nó đền cho người ta với số tiền tối đa cho một phi vụ là trăm triệu cái bảo hiểm này là bảo hiểm bắt buộc bạn ra không có công an hốt bạn liền khi mà công an hỏi bạn bảo hiểm tức là người ta đang hỏi bảo hiểm này chứ người ta không hỏi bảo hiểm này còn nếu bạn muốn chơi show hand luôn đây đó nó mình chơi show hand luôn là mình chơi đây hai cái còn thêm một cái nữa nhiều khi á à, à phạt cái xe này của Di lôi vô bị tội quá tốc độ thì gì đó không biết cái gì mà nói bảo hiểm thì trong xe đó đồng chí thật sự không lẽ giờ xe này chạy thì không có bảo hiểm <laughs> không nó cũng hơi nó cũng hơi ờ, ấy đúng không thường thường mấy cái xe này bảo hiểm phải điên cặp chứ còn bằng thằng kia bảo hiểm chắc có một cái cặp luôn hả ghê vậy <laughs> được được được đó nên bạn nhớ nên nhớ nha bảo hiểm bắt buộc là có bảo hiểm rẻ là hết hạn bạn cứ mua có mấy trăm ngàn thôi đó rồi có bảo hiểm bảo hiểm mà cái kêu cái kia là bảo hiểm nhiều cách kêu lắm bảo hiểm tự nguyện nè bảo hiểm hai chiều nè bảo hiểm thân vỏ nè bảo hiểm tài sản nè nó kêu cái gì cũng tùm lum hết á đó. đó nhưng mà Duy Nguyễn chỉ dùng chữ là bảo hiểm nhà giàu Tại vì bạn mua bảo hiểm này khi mà bạn có tiền bạn mới mua đúng không? Bạn đâu dạy dột bỏ ra gần trăm triệu năm bạn mua bảo hiểm đó Trong khi trăm triệu đó bạn không làm gì cho bạn tất không? Mà tới hồi bạn đụng xe cái nó lại không đền bạn phun máu không? Nó Nhưng mà đó là cái những cái những cái cung bậc cảm xúc mà chỉ có người trong cuộc người đã từng trải và người có dư tiền người ta mới hiểu thôi à đó là mình kết kết thúc là câu chuyện bảo hiểm đây đó hai loại giấy tờ là ba loại rồi nha bạn à, thấy không đi xe, cái xe ra đường thôi à sáu loại giấy tờ cái này ê, cái này cái bảo hiểm này không bắt buộc còn năm loại còn năm loại nha các bạn chung phải chứng minh cho bạn họ đủ luôn nè rồi còn cái này nè mấy thằng này trên trên online nó hay cà khịa mình lắm hy vọng tụi nó không coi được clip này đây đây là cái giấy tờ sở hữu xe cái tờ sổ xe cũng công ty đứng tên thôi mình không có ngại bạn xe mình công ty đứng tên mình nó công ty đứng tên thôi ngại ngụm gì đó ờ, không có gì phải ngại vậy. đó, ờ, mình giám đốc đúng không mình là giám đốc tại sao xe công ty đứng tên được tại vì mình hơn người ta một cái là mình có công ty đúng không nhưng này sao đứng được nhưng nhân viên của nó chỉ có cái nhà thôi xe nó đứng tên đó đúng không mà xe của nó đứng tên mà cái thằng khác chạy sẽ rất là phiền wow. đúng không đúng không đúng không em đúng không còn ví dụ như xe của anh đứng tên em muốn chạy ủa xe của anh công ty đứng tên em muốn chạy chạy ok thoải mái đó đây đây là đây là việt nam mình nó kêu là cái cà vẹt xe còn cái giấy tờ nó kêu là cái gì ta giấy đăng ký xe, sử dụng xe hả chứng nhận đăng ký xe ô tô trời dạ vậy không chứng nhận đăng ký xe ô tô đó rồi à, à, còn à, tiếng anh đó thì nó kêu là cái thay thầu xe không đó nên mình à, nhiều khi trên chương trình livestream của mình mình cũng hay dùng à, chết bụi quá dùng cái chữ là thay thầu xe bạn đi xuống trình công an tối thiểu nhất phải là ba loại này đi theo xe ba loại bỏ đi cái cái bảo hiểm à, tự nguyện nha nhưng mà còn thêm hai cái nữa bạn hai cái nữa chứ không phải hết đâu một là cái bằng lái xe cái này không có là chết á cái này không có là nặng luôn á đó. đó rồi cái thứ hai á căn cứ công dân một đống giấy luôn không bạn thấy không tôi không biết là ở việt nam này có phải là quốc gia mà sử dụng nhiều giấy tờ nhất hay chưa tại vì mình chưa đi hết nước mình chỉ đi những nước giàu việt nam thôi những nước nghèo việt nam chưa đi nước nào wow cái đó là nguyên tắc của mình mình đi đi đi giàu học hỏi không đi nghèo đó mà mình thấy một đống giấy tờ rồi mình cũng ngợp luôn bạn trong cái bóp toàn giấy tờ không không có gì trơn trội không có tiền đúng không mà <laughs> em có thấy nghịch lý không em bây giờ trong bóp cho em giấy tờ gì cũng tiền nữa <laughs> nhưng mà nó đi thì nó cũng nó, nó lại nó có lý do thật sự mình thấy cũng có lý do là như vậy thí dụ như ở việt nam nó như vậy thì bạn ra đường bạn chạy xe bạn bị phạt bạn không có tiền đóng thì người ta lấy giấy tờ bạn mà phải đóng đúng không đúng không còn ở những nước ngoài là không có người ta quản lý ta quản lý bằng số social security hết tức là cái số đó đó là nó liên kết với nhà bằng ngân hàng tất cả mọi thứ mà những cái vấn đề mà dính tới pháp lý là bạn phải trả bạn không trả thì bạn bị cái thẻ giống thẻ vàng vậy đó mà khi bạn thẻ vàng mà không sinh hoạt được trong cuộc sống đó đó là cái lý do bắt buộc người ta phải tuân thủ và người ta phải chịu trách nhiệm khi mà đóng tiền phạt giống như bây giờ bên mỹ các bạn chạy xe ngoài đường các bạn bị phạt đúng không công an sẽ không lấy cái gì của bạn hết công an vô rồi how are you bạn bắt tay vài cái rồi goodbye say you again gì đó rồi à, thằng kia nếu mà nó nói à, nó nó, nó thoải mái nó happy nó ký vô cái nó nó ký vô cái tiết kịch đó nó ký vô nó đi nó đóng phạt còn nếu mà nó không phục á thì nó là see you, tại tòa án là cốt cốt gì đó à, <laughs> đó vậy thôi à đúng không nó tức là khi mà khi mà gọi là người ta lấy người ta quét drive violation của bạn ra thì người ta sẽ là người ta sẽ điền người ta sẽ làm hệ thống điện tử là bạn cái xe này nè nó bị lỗi này trên cao tốc này trên này này số tiền phạt bạn dày rồi ký tên để cặp vô chứng nhận buổi làm việc xong ông phục không phục cãi ông ông phục có thiệm đi đóng ông phục không cầm ra tò đó hiểu chưa nếu mà cầm ra tò mà cãi cãi mà cãi bậy đóng nặng hơn nữa đó còn nếu mà phục quá thì ok được không hít chuột cạch cạch bạch rồi xong rồi về khỏe không gì sẽ đời hết đó đó là một cách giải quyết rất là nhanh lẹ gọn nhẹ thông minh khoa học và đẳng cấp video xin khép lại đây các bạn đã theo dõi tỷ nha <laughs> móc đừng ao <laughs> hay thì mua súp đi ba lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài